sử dụng thì nó chỉ có vậy thôi còn này là demo thích nghe nhạc không thì bấm vào demo này rồi đúng rồi demo thích nghe bài khác là qua bài này bấm vào bài khác rồi khác này đó nó sẽ bài theo điệu rồi, guitar nè à. có nhạc có lời đồ được hết à không lời à không lời thôi nào lời cái nó máy tính còn cái cái này là gì không? cái này nó có cái em biết được đầu ở lâu à, cái này à, DPC cái này kết nối MIDI chú ơi cái này để kết nối máy tính còn cái lỗ này là một lỗ là dành cho cái này câu ra loa à. diễn sân khấu thì câu ra loa còn một cái là sút ten chơi piano một cái kết nối với lại máy tính này một cái kết nối midi một cái là có lỗ phone là ờ, làm việc không cái này cô lâu sơ rồi đó không cái này là cái dưới nó đeo cái màng màng lưới rồi không nếu mà mở là lâu á cái này là bên đứng chơi lên lấy guitar ví dụ chọn tiếng à, guitar này thế để cho một tiếng này đây một tiếng uh, guitar lead gì thì nó sẽ hay hơn ví dụ guitar lead này lít đấy kìa Đấy ông nội học luôn Có cái ờ, cạc điện thoại Đúng rồi, được, được. em đưa cho cạc đó Đây thì có mấy điệu rumba cha cha nha các em À chỉ uh, à, à, rumba cha kia trên này là là mình bấm theo cái số này mà cha cha bấm số tám sáu không tám sáu đi đừng bấm cho nó là à, cha cha ăn vô thì không có ràng ra hoặc ăn đem đông chậm nhanh lên thiêu vào trong hôm nay intro là cũng dạ còn cái này demo là nghe nhạc demo ok điện thoại đây đây đây không chuyện nào có làm trong gọi cho chú hay là này thì